trên tây thiên nước việt nam có ngàn đông đông lộ coi bắc có chúa soi thiền thiên hạ bất liền

sự khói nguyện cầu cuộc thay sân an thuận cành thánh bà lóng châu hồ phục suối dài mà buồn khúc khúc minh chân trường sinh có lúc tẩy máu tẩy cho thiên hạ đâu đâu được nhớ dù bốn mùa chim kêu phương hót xác một màu xanh ngắt cỏ vui về nước chảy non dâng lên ta

mới hương đồng cho loan giá về đây cành thanh ba lòng sâu hồ cùng suối dài hoang dài dạ minh chân trường sinh có nước tẩy màu a à, ý, ý, ý.

trường sinh có nước tay màu tay cho thiên hạ đâu đâu đường nhớ dù một mùa chỉ